My husband did the whole chicken, cut it like this. Chicken that sprawled out. You can see it or not, but spoil that chicken. Spoil that chicken. Put it on skewers. các bạn à, đây là hôm nay mình à, bà xã nấu à, nướng con gà gà nướng muối ớt đó cái này mình đã làm sẵn cho bà xã rồi nên à, bà xã chỉ kêu việc à, nướng thôi thì rút ra dùm anh à, à, bỏ mấy cái cây ra à, ok Goldman. Yeah, Florida. I hold the chicken wing. Yeah, I hold the chicken wing. I hold Ah, hot, hot, hot, hot. Oh, oh yeah. How about the hot? Oh, give me the... Um, Sorry. The... Um, okay. Mm-hmm. anyone cao đi đây là thịt gà nướng mưa ớt rồi các bạn đó hôm nay mình ăn với xôi xôi đậu xanh bà xã nấu xôi đậu xanh này nè đậu xanh đó. đây mình à, chấm à, mướp à, mướp tây là với à, nước tương ớt đó. Đây, bà xã làm thêm à, vài con à, con tôm nữa đó nướng và thêm con tôm nữa Đó. tôm nướng xã còn làm thêm uh, cái muối, muối tiêu nữa chứ cái muối tiêu chanh nữa yes muối tiêu chanh ồ ờ, oh, muối tiêu chanh hả à, muối tiêu chanh nữa các bạn mm -hmm. Rồi, mời các bạn dùng à, cơm chiều với tụi mình đây cơm này là cơm chiều đó ướp này là ướp uh, muối uh, muối ớt uh, muối uh, muối ớt với um, canh thịt gà nó rất phục cầu của bạn ừ. ừ. kết ừ. đây đó lít tầm bô qua là bô Đấy. Ừ. Ừ, hậu làm gà nướng ớt ngon quá có thực kê sao nào put in here put it aside up the distance mm, take it right now we uh, eat uh, like a barbarian okay bây giờ mình ăn giống như là thời à, ăn bằng tay các bạn như à, <laughs> thời, à, thời thời hồng hoang đó đó oh my god nè hậu nè dạ cái đùi à. ngon không đó. đầu là mình nướng mà thịt nó nó nó nó nó, nó, nó, nó chài ra luôn đó, bọc vào đi anh This one's a whole chicken. Uh, à, yeah, dạ, the whole chicken. Yes. Uh, ah. See. Ah, oh, very dạ. good the, the, the, the skin very good. Look at that. Ooh, skin very creepy. Skin very good. Mm -hmm. Very good. Mm. Skin, skin very good. Hmm, skin very creepy. Uh, this is um, cho nó chấm vô trong uh, nước uh, nước uh, nước tương ớt ừ. thức ăn tương ớt thường là muối ừ. uh, muối tiêu chanh các bạn bạch xả thích ăn à, muối tiêu chanh à. ừ, crispy ừ. crispy ha ừ. cái rất là mấy lần ừ. món mình làm ừ. Ừ. Ừ. À. Ừ, ừ các bạn ừ, à, các bạn <laughs> ngon quá mua chục trần ngon á họ làm ngon á họ có thể mở được nhà hàng rồi đó vì Việt Nam mở ra nhà hàng nha Oh, yes. <laughs> Very good. Mm. Muối dừa chanh. Mm, very good. Mm. Skin, right? Very good. Uh, skin very, very, very, very crispy. Very good. Uh-huh. I love it. I uh-huh. know. Cái, um, cái uh, da gà nó rất là giòn các bạn. Uh -huh. Bà xã nấu ngon quá. Uh -huh. Đấy. Ừ. đã làm lần đầu rồi hả? Yes sir. Mm -hmm. I now when you uh, cut it. Mm -hmm. I get that straight out of ticket for you. Right. But uh, this is the first time. First time, yes. Huh? <laughs> À, bà xã làm lần đầu rồi. First time, dạ, first time whole chicken. Dạ, nước muối ớt. Ừ. Ngon. Ừ, không cay mấy. Very good. Ngon ăn với um, ăn um, với um, xôi xôi là xanh ừ, con gà là gà ừ. gà đi bộ gà gà thả vườn à là nông trại mua nó là mình đi mua um, um, ở nông trại các bạn gọi là farm market đó. Farm Market thì ờ, nó bán rẻ giờ how much is a chicken you bought? Six bucks. About six dollars. Ừ. Nó nhỏ các bạn. Có sáu sáu đồ. About two of them. ừ. Dạ, bà xã mua tới hai con. I've been eight already. Ừ. Hai con thì mình uh, bữa hôm qua ừ. làm một cái uh, hai cái đùi để ăn chơi đó ừ. rủ ra một quán chơi chắc chắc tuần nay bà trả trang gà mình cả tuần rồi, ừ, ngon quá ừ. ừ. mình á thì mình thích ăn gà mềm các bạn còn gà Việt Nam á, nó cứng quá gà người ta nuôi cho tới um, già đó là không có nuôi um, gà tơ không gà tơ thịt nó cũng mềm cũng y chang như gà này thôi ờ, nhưng mà ở đây á bây giờ ta nuôi gà đúng cái ngày giờ người ta bán chứ không phải không để cho nó già mập mạp họ bán đây á ừ, ta nuôi đúng cái thị trường thì được cái quy trình đó ừ. như trà trà trà thơm hả right um, uh, pineapple uh, yes uh, tea mm. pineapple tea right <laughs> homemade <laughs> ờ, làm ở nhà các bạn làm trà thơm ngon cái uh, ừ. vỏ ờ, thơm mình gọt qua ra ừ. yes. Dạ. mình mới phơi nắng một ngày anh gì đều lại rồi bắt đầu mình nấu lên nấu lại lấy nước á thì trong cái vỏ thơm á ừ có cái chất để nó, nó kêu là anti sodin anti sodin à, nó nghĩa là nó nó diệt được những ví dụ như vi à, những cái um, um, còn tử như ung thư lão hóa nọ các bạn đó. cho nên tốt cứ trong cái trò sơm mình nấu lên xong cái làm cho nó vô nếu chua nếu mình cái ngọt thì thôi còn nếu chua thì các bạn có thể bỏ thêm mật ong vô ong có đường vàng đường đường đường đường, ờ, đường mía không đường trắng là không không không không chơi cái đường vàng đường mía rồi mình coi trắng nó là bạc trắng không ừ. à hậu làm dừa ừ. hậu ướp dừa đúng mặn muối cay nữa ừ. dừa dừa độ ngon, ngon. thịt à, gà ngon quá yes yeah. Go with boy, if you want Buy small one. You bought a small one. You bought a small one, right? Mm -hmm. Two people. No, like. Look. For two. Mm -hmm. Would you like to eat the. You must pack. I Mm -hmm. From very. Well, enough of the pack. Very good. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Mm. I know. dạ cũng ăn trứng việt nam được mình không thích ăn ừ, India gà nó thơm không gà này là India. thơm thơm ừ. ngon thơm ăn gà ngon bây giờ ở đây nuôi gà nó thả thả vườn các bạn trâu nô trại nó xây cái nhà lớn vậy cái rượu bỏ rơm rơm gạ nọ bỏ bắp rồi nọ giờ tìm nó ăn cho họ không có nuôi như ngày xưa nữa ngày xưa họ nuôi theo cái kiểu công nghiệp là cho nó lên chuồng phải không giờ nó khác rồi giờ cả hơn cả hai chục năm nay à, ờ, đã đây đó, cho trùng trùng con đi tới trong công trường lớn cái nông trại nó bự lắm ờ, làm nhà đây đó xả xong á mùa đông thì có má sưởi má điều hòa không khí nữa ở đây nó nuôi cho nó có nuôi khoảng từ ba bốn tháng mà thật rồi à không có để lâu như Việt Nam mình mình thường nuôi mình đợi cho nào gà lớn mình mới bắt làm bán con này là nuôi rất hay nó kỹ thuật của nó từ đến nở con ra mái nở có mái nó làm nở ờ, trứng gà chứ không có ấp như ờ, Việt Nam mình gà ấp hơn à, rồi soạn ra nó chọn chọn đưa vô máy cho nở nở xong là chích thuốc chích thuốc ngừa vi khuẩn này đó không cho nên thức ăn ở đây nó nên thức ăn ở đây nó bổ dưỡng với nó không có ức gà hậu không có ức gà này các bạn à, lột ra cho là dưa chín luôn à, cho nên ở đây thực phẩm nó an toàn như vậy thì uh, ờ, chuyên quyền thú y tới uh, khám xét lấy nuôi gà mà không phải đêm là bán như ở vùng nam đâu có người có công ty nó tới công ty làm gà mua mua về là mình chỉ có quyền nuôi rồi nuôi nuôi lớn lớn lên rồi thế nó sao nó nát nè Oh, for you là công ty nó tới nó, nó, nó mua gà rồi anh em đi nó làm gà nó có công ty riêng chứ không mình không làm đó rồi không chở ra mà thị trường bán có công ty nó nó không có làm gà những người nông trại họ không có làm gà các bạn có công ty chỉ nuôi thôi nó, nó thực phẩm ờ, bảo quản vậy bây giờ đó là thịt bò úc á các bạn coi chừng nó đang record record là sao là nó bị E. coli thịt bò úc nhập từ bên úc là phải coi chừng các bạn What was it? Call which one? What uh, Beef. All oh, right, and beef, um, beef, um, It's, uh, Round beef? beef? No, it's uh, round beef. Round beef. beef steak. Oh, beef steak too. Beef steak. Okay. Can, Can doesn't have this now? No. Australia. Australia. From, from Australia. Thì các bạn ở Việt Nam coi chừng uh, thịt bò Úc nó đang có chuẩn bị uh, dịch uh, như là E. coli bảo quản không tốt á. À, gửi đi um, um bảo tố rồi là nhập bỏ úc bên, này nó tiêu hủy cả năm ngàn tấn mỹ á tiêu hủy cả năm ngàn tấn đò úc nhập thì các bạn ở việt nam á coi chừng nha còn bên Canada thì nó an toàn hơn nó không bị đó thì các bạn à, an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm à, ở Việt Nam thì quá à, trình đừng có ham thịt bò úc vừa rồi bị E. coli nó có làm cho bạn chết liền được bạn bị nhiễm rồi E. coli đó nó vô trong gan theo đó là mấy các bạn uống bia uống rượu nhiễm vô gan rồi rồi rồi ông nó phá ra là thành ung ra ừ. nhưng mình nghĩ ở Việt Nam chắc là ung thư gan hay là bị bệnh gan um, cái là hypertitis ABC ừ, tới cái tới là thứ ba là xe là là đi đông đó Ờ, mà mình nghĩ ra hết trăm tám mươi phần trăm Việt Nam mà các bị ờ, ban nguyên bị bệnh gan á cách từ ăn uống nhiều cái là cách làm à, ờ, vệ sinh đó không rồi uống bia uống rượu này nọ rồi cách nghĩa là ẩu thả về bù nhí gì nọ các bạn đúng ừ, lây hết lây ra hết rồi kiểu Việt Nam mình không mình, mấy ờ, mấy người ờ, mấy anh ờ, chàng có bộ nhí là đâu có ít khi nào đi khám nữa cho nên là đính cho câu chồng lây lan ở mấy thành phố em úc uhm. ngon hậu ơi ok uhm. Nên... rồi dịch cúng nữa dịch cúng mà của 对，可爱不得。 Love. tí Wow. Oh my god. Oh, my god. Các bạn đầu tuần vui vẻ. Bye. gửi về